phương giới cúng dường nhất thiết phật tôn pháp chư bồ tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thân hiền duyên khởi quang minh đài xưng tinh tác phật sự phổ huấn chư chúng sinh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 Tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng Chúng con vâng theo sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh Đôi trước Phật đài thần kính dâng nén tâm hương Chi thần đảnh lễ mười ba hạnh đầu đà khổ hạnh Cao quý mà tôn giả đại ca diếp đà nghiêng cẩn hành trì chúng con nguyện vâng theo sự chỉ dạy của sư phụ tinh tấn à, thực hành các pháp đầu đà cầu thánh quả giải thoát nguyện cho pháp phật trụ giải thêm ở thế gian muôn loài lợi lạc trời người phát khởi thiện tâm tín nhân quả kính tín tam bảo phát nguyện tu hành theo chân pháp của phật để được lợi ích hạnh phúc an vui Chúng con xin thỉnh hết Thầy chư Hộ Pháp chư Trung Đa Phát Tâm Bồ Đề chư Thiên à, chư Thần Các vong linh oan gia trái chủ của Tăng Ni Phật tử tu tập tại chùa Các chúng có duyên với Phật Pháp phân tập về đây Nương đức chúng tăng nghe kinh thính Pháp giác ngộ tu hành Khởi tâm hoan hỷ ủng hộ cho Pháp hội đàn tràng được trang nghiêm thanh tịnh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 hoa vì tiêu đức phật truyền trao bốn phần kết tập kinh điển truyền thừa mật ý như lai ơi à, chúng trong sinh à, sau này ơi à, đầu đã pháp hành ơi à, ở nơi bốn chỗ ơi thân thọ tâm pháp ơi à, đoàn à, diệt à, tham dùng ơi thằng tới niên bàn chỉ tâm đảnh lễ pháp hành đầu đà mặc ý phấn à, tạo ờ, nam mô thánh tăng đệ nhân đầu đà tôn giả ma ca diếp Chí tâm đảnh lễ Pháp hành đầu đà chỉ mặc ba Nam mô Thánh Tăng Đệ nhất Đầu Đà Tôn Giả Ma Ca Diếp Chỉ tâm đảnh lễ Pháp hành đầu đà Khất thực để sống Nam mô Thánh Tăng Đệ nhất đầu đà Tôn giả Ma Ca Diếp Chí tâm đần lễ Pháp hành đầu đà khất thực theo thư lớp Nam mô Thánh Tăng Đệ Nhất Đầu Đà Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp chỉ tâm đành lễ Pháp hắn đầu đà ngồi ăn một lần Nam mô Thánh Tăng Đệ Nhân Đầu Đà Tôn Giả Ma Ca Diếp Chí tâm đành lễ Pháp hân đầu đà ăn bằng bình bát Nam mô Thánh Tăng Đệ Nhân đầu đà Tôn giả ma ca diếp Chí tâm đảnh lễ Pháp hành đầu đà Không để dành đồ ăn Nam mô Thánh Tăng Đệ Nhất Đầu Đà Tôn Giả Ma Ca Diếp chỉ tâm đảnh lễ pháp hân đầu đà sống trong rừng nam mô thánh tăng đệ nhân đầu đà tôn giả ma ca diếp chỉ tâm đảnh lễ pháp hành đầu đà ở dưới gốc ờ, cây nam mô thánh tăng đệ nhất đầu đà tôn giả ma ca diếp chỉ tâm đảnh lễ pháp hành đầu đà ở ngoài trời nam mô thánh tăng đệ nhất đầu đà tôn giả ma ca diếp chỉ tâm đảnh lễ pháp hân đầu đà ở nghĩa địa nam mô thánh tăng đệ nhất đầu đà tôn giả ma ca diếp chỉ tâm đành lễ Pháp hân đầu đà Nghỉ ở đâu cũng được Nam mô Thánh Tăng Đệ Nhất Đầu Đà Tôn Giả Ma Ca Diếp chỉ tâm đảnh lễ pháp hành đầu đà không năm ngủ nam mô thánh tăng đệ nhất đầu đà tôn giả ma ca diếp chẳng gì à hơn nơi người trăm à nghìn muốn à kiếp mà khó được à gặp nơi bổn na sư à, thích ca mâu ni ơi à, à, nam mô phật bổn na sư thích ca mâu ni ơi nam mô phật na bổn na sư thích ca mâu kinh nguyệt dù xứng đáng đi bao nhà người tôi nghe như vậy một thời đức phật ở trong vườn trúc ca lan đàng vương xá bây giờ thế tôn nói với các tỳ kheo hay sống như mặt trăng khi vào nhà người khác với tam quý khiêm hà kiểm thúc tâm thúc liếm thân hình như người mới hỏng như người măn sáng khi lôi vực sâu lên đỉnh núi kiểm thung tâm thung liếm thân hình và chậm dài tiếng tới trước thì khéo cũng vậy sống như mặt trăng khi đi vào nhà người khang với tâm tạm quý khiêm hạ kiểm thung tâm liếm thân hình như người mới học thì khéo ca diếp sống như mặt trắng khi đi vào nhà người khác với tam tỷ kim mà không cao màn kiếm thúc tâm thúc liếm thân hình như người mới hỏng như người măn sáng lối vững sâu lên đỉnh núi chê ngự tâm thung liếm thân xem sen ký rồi mời tiên Phật nói với các thi khéo ý các người thế nào thì khéo phải như thế nào mới vào nhà người các tỳ khéo bánh phần bành thế tôn thế tôn môn là gông pháp là con măn pháp là chỗ nương tựa của pháp cuối xin thế tôn nói dòng các tỳ kheo sau khi nghe sẽ nhận lãnh phụng hành phần nói với tỳ kheo hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ ta sẽ vì các thầy giảng nói tỳ kheo ở nhà người mà tâm không không bị dính không bị sói không tham đắm dục lạc đối với cái lời mà người khác có cũng đừng mà người khác làm hoan hỷ như là của chính mình không sinh ra tư tưởng ganh tị cũng không tự đề cao mình hạ thấp người thì khéo như vậy mới nên vào nhà người bây giờ thế tôn đưa tay sờ vào hư không rồi hỏi các tỳ kheo nay tay này của ta có bị dính bị sói bị nhiễm bởi hư không chăng tỳ kheo bạch phật bạch thế tôn không phần nói với tỳ kheo phàm của tỳ kheo thường như vậy với tâm không bị dính không bị trói vào không bị nhắm khi vào nhà người Chỉ có thì khéo cá diếp là Với tâm không bị dính Không bị trói và không bị nhiễm khí vào nhà người đối với cái lời mà Người khác có công đức mà Người khác làm hoan hỷ như là của chính mình Không sinh ra tư tưởng ganh tị cũng không từ ngự đề cao mình a à, thấp người chỉ có tỷ kheo ca diếp như vậy mới nên vào nhà người bây giờ thế tôn lại đưa tay sờ vào hư không rồi hỏi các tỷ kheo các người thế nào nay tay này của ta có bị dính bị trói bị nhiễm bởi hư không chăng tỷ kheo bày anh Phật Bành Thế Tôn không phần nói với tỷ khéo chỉ tỷ khéo ca diếp luôn luôn là như vậy. Với tâm không bị dính, không bị soi và không bị nhiễm khí vào nhà người Phật. Phần nói kinh này xong các tỷ khéo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. để à nhất ơi à, giữ à, gìn chính pháp ơi ở nơi thế gian ơi làm ruộng phước điển ơi khiến người cũng dưỡng ơi sinh nơi thiên giới ơi khiến người ta na than ơi rời ba đường an ơi đổ đà đệ nhất ơi giữ gìn trinh pháp ơi ở nơi thế duyên ờ, giang ơi bồ tát à, tam thừa ơi thành à, tu đà hoàn ơi à, thành tư đà còn mãi ở đời tế độ nhân thiên ơi con nay phát na nguyện ơi hộ trì chư tăng ơi nương tựa tăng bảo ơi hành hạnh đầu đà ơi nguyện cho chính pháp mới thường chủ thế gian ơi khiến cho chúng sinh ơi an lành hạnh phúc ơi nam mô thánh tăng đề nhất đầu đà tôn giả ma ha ca diêm ơi à, nam mô thánh tăng đề nhất đầu đà tôn giả ma ha ca diêm ơi nam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 có công năng duy trì mạng mật Phật Pháp ở thế gian, làm nơi sinh trưởng của các quả vị thánh, làm ruộng phước cho nhân thiên, cho muôn loài. Chúng con với à, tâm tôn kính tán thán đảnh lễ mười ba pháp hành đầu đà và phát nguyện tu hành theo các hành đầu đà mà Ngài Ca Diếp đã đạt thành mà Đức Phật chỉ dạy nguyện cho pháp hành đầu đà chủ lâu dài ở thế gian. Ngài Ma Ca Diếp tu hành đầu đà tâm không dính không mắc và không đắm nhiễm khi vào nhà người như bàn tay nắm vào hư không khiến cho người được lợi ích tạo công đức vui vẻ. Nay chúng con được biết đeo pháp đầu đà còn ở thế gian thì tứ thánh quả vẫn xuất hiện chư thiên cõi trời được tăng thêm chúng sinh trong ba đường ác được giảm xuống chúng con vâng theo lời đức phật dạy nói gương hành nguyện của ngài ma ca diếp đề nhất đầu đà nương theo sự giáo dường của sư phụ chư tăng chúng con xin phát nguyện thực hành các pháp đầu đà tinh tấn tu hành cầu thánh quả cầu vô thượng bồ đề học theo phạm ân thân tình của ngài ma ca diếp điều tâm giữ thân khi vào nhà người để tâm không dính không mắc và không đắm nhiễm khi vào nhà người xứng đáng phẩm hạnh là tỳ kheo làm lợi ích cho nhân thiên chúng con nương nguyện cho tăng chúng an hòa kiên trì tu tập quyết chí không lui thực hành các pháp đầu đà khổ hạnh giúp cho pháp phật chủ thế nơi đời khiến cho muôn loài đồng được lợi ích Nguyện cho thiền tín Phật tử giữ vững lòng tin nơi Phật Pháp tăng tinh tấn không lui hành các thiền Pháp hộ trì tam bảo ủng hộ chúng tăng tuyên dương chinh Pháp Lại nguyện à, khắp cả chúng sinh phát sinh duyên lành thực hành các Pháp đầu đa khổ hành Khiến cho Pháp Phật mãi mãi nơi đời không bị diệt mất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 mưa nắng thuần hòa thiên tai thuyên giảm trên dưới đồng lòng rừng xây đất nước lại nguyện đất nước an lành giảm trừ dịch bệnh mọi người về chùa lễ phật phát khơi thiện tâm với tam bảo và chính pháp của phật Nguyện hồi hướng cho Phật tử thiện nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập được tăng phúc tăng duyên giam trừ nghiệp chướng an vui hạnh phúc hồi hướng cho các phong linh có hữu duyên với tăng ni phật tử tại chùa được nương tựa nơi tam bảo tu hành mô thoát khổ hồi hướng cho các phong linh à, anh hùng chiến sĩ trần phong đồng bào tư nạn xâm nương tựa về nơi chân pháp tu hành mà được giải thoát gặp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh Phật pháp thịnh hưng tam độ dứt na sạch na Tùng kinh tán dương hành đầu đà công đức có bao nhiêu Con xin lấy đó hồi hướng về Nguyện khắp phàm giới các chúng sinh à, Thầy đều thế nhập vô sinh nhân Nguyện tiêu ba chương sạch phiền não Nguyện được trí tuệ thật xa người nguyện cả tôi trương thấy tiêu trừ đời đời thương anh bồ tát đạo nguyện đem công đứng tu anh này chán dài mười phương khắp tất cả hết thảy chúng con cùng các loài đồng đường lên ngôi vô từ a à quý a y a phật ơi a nguyện a à, cho chúng a à, sinh ơi a à, hiểu a

hết na thầy à, con